thánh thơ từ thiên đình bài số 34 ba mình thạc độ Giáng lúc 16 giờ 44 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021 con ơi giờ đây là lúc dòng người như thác đổ về một nẻo dặm trường vô cùng chán nan hòn đất khóc than không còn chỗ trống cho người chết oan bởi người không ngoan đã dùng miếu kế hại người hình ngoan đi xuống địa ngục nên trời khóc than đất cũng sụt sùi con ơi hỡi gắng gượng mà đi thời thế đổi thay có gì luyến tiếc cho cuộc đời này khi mà thế giới đã đang gặp phải oán gia trái chủ cho nên con người cũng phải rơi vào giải oan giải nghiệp sắp tới chiến tranh chiến sự nổ ra thì con sẽ biết mình phải làm gì trong giây hoạn nạn con ơi Việt Nam ta hằng mong ước các con trở về nơi chốn hình ngon để được Phật bà ứng trên hộ độ cho con vượt qua giống báo cuộc đời đang đà đổ xuống con ơi ba mình hé lộ tới kỳ miền nam lánh nhận những trận cuồng phóng lửa đổ đất trào làm cho cuộc sống vô cùng lao đao miền trung xáo xào những dòng nước chảy lấn đân trôi giạt sạc người sạc của như cắn bèo trôi dập dần có nước không ai cứu được miền bắc thình lình một tiếng sấm vang rung rinh trời đất làm cho đồ đạc bất ngờ đổ xuống nhà cửa nát tan đó bởi do người luôn còn bận rộn với kế sinh nhai cho nên phật đài đi vào quên lãng nên trời phải giáng những trận mưa đòn cho con tỉnh ngộ những ai biết sợ hãy mau quy hàng chắp tay cúi lạy kính lễ trời cao thương cho phận này còn lắm thế lương con xin hoàn lương trở về với mẹ tình yêu của đất tình yêu của trời thả cho con trẻ đã đi lạc đường giờ con xin bước trở lại con đường mẹ cha đã dạy là phải biết tu biết hành đạo đức quý trọng bản thân tu đức tu hiền sống đời lương thiện để con được bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên tươi đẹp không có bon chen không có giận hờn chỉ có tình thương yêu quý con người yêu quý động vật yêu loài cỏ cây để cho thiên đàng hiện ra trước mắt con xin thánh hiền hãy đổ cho con được quay trở về